Xin chào quý cô bác chị nhé Toàn thể mọi người à, lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Gian à, Hôm nay Hôm nay thì à, buổi sáng à, nắng khá là đẹp luôn Các anh chị ạ Không, không nóng lắm đâu Đấy, buổi tối hôm qua thì là Giang có chở tôn lạnh à, Tôn xốp lên rồi Đấy cho anh Lâm thì buổi sáng nay thì anh Lâm với tất cả mọi người à, Cũng đã xuống mang tôn xốp lên rồi Đó thì hiện tại thì vợ ờ, là vẫn tiếp tục là vào và lấy ờ, căn nhà ba anh chị nhá ghép đốt ờ, bảo lắp ghép căn nhà lên lâm cân được 2 ờ, phần 3 rồi các anh chị ạ Anh Lâm này đang quét quét giờ dọn trong nhà này được đấy cái mà màng bụi này này bám này này quét ờ, những cái màng nhiệt này sau này là ờ, làm bảo anh em hàng xóm này sau là làm cái bếp nó nhỏ bên cạnh này đừng đun ở trong nhà nữa sau khi mà lợp lợp cái cái tôn lạnh lên Ờ, nó hỏng nhá làm cái bếp bé bé thôi mà lấy cái đòn tay này này đòn tay mình tháo này ra tháo đòn tay này ra cắm ba bốn cọc này thôi là pro lên thôi làm mấy miếng uh, pro uh, vây xung quanh làm bếp ờ sau này mình quét đi quét đi đúng rồi quét đi xong mới lượt cái tôn xốp lên cho nó uh, sạch còn không đun ở trong nhà nữa làm cái bếp nó nhỏ bên cạnh rất là nhẵn đẹp luôn đấy các anh chị Đó. lắp ghép đóng này khít như như nhà mới nhà, nhà anh Lâm anh kìa Thế là lòng đẹp nhất khu này đấy Nhờ em nhờ Đấy bào xong như nhà mới luôn đóng khít kìn khịt kín như đợt trước như trước hở như uh, ờ, 10 cái răng là <laughs> vào khác bây giờ vào khác hoàn toàn nhìn khác hoàn toàn luôn nhé à, tí uh, mai muốn là lợp cái ấy nữa lên này nữa thì thôi rồi nhìn khác ngay cái này làm củi được đấy anh Lâm ạ Củi đun được Cái mà nó thừa đấy à, cái tấm pro trước này gió nó thủ tốc hỏng hết cái đòn này thì có đòn tay thì dùng được có đòn tay nó không dùng được nó hỏng hết rồi thì mình mới phải dùng cái ống không phải ba ly ấy. À,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

nay thì ờ, cũng ờ, anh em cũng lắp cái ván nó cũng gần xong rồi các bác anh chị ấy hiện tại thì đang mọi người đang đóng ở cái khu vực là mình nói là cái cái ờ, buồng hạnh phúc của anh chị các bác anh chị nhá đấy ở cái nơi hạnh phúc của anh chị đây là mình sẽ đóng uh, hai hai ngăn này hai ngăn này một ngăn là bên này là của vợ chồng này ngăn này của cháu trạng gì 하면 이제 니야 오마 나도 하면 이제 니야 오마 như bưng lại toàn bộ và anh chị tính này là trang nhất thì lại vì cô này cho nó hai rồi cô này sau này nếu mà trẻ thì chả lỏng cho hai nếu mà khỏe มันหนักข้ออ่ะหนักหน่อยnhư con ăn thì người kiểu là từ này mình tèn rồi chung là cái ờ, vật liệu thì mình cũng tập trung là gần như đủ hết rồi chỉ còn thiếu ông các ờ, cái là phạt trong nhà vệ sinh thì ờ, thợ tự đi tìm thì vì ta tự lắp và kiểu nhựa đấy còn tét nước này đấy mình cũng chuyển lên hết rồi mua hết rồi đấy, một khối hai tép này đấy cánh cửa nhà vệ sinh thì mình cũng ờ, đặt ờ, xong hết rồi đấy bây giờ đầy đủ hết rồi nhôm cứng nhôm hệ thực tế đấy, ống ờ, dẫn nước thoát sàn này tắm dần này để để cho ra cái ruộng của nhà anh và cái ống này thì mình sẽ dùng để thoát cái bể phốt phốt này nó cũng chỉ thoát dò gì đâu còn sắt thép thì là tấm đan để nổ tấm đan và cái tấm đan rất là kín luôn nha đẹp luôn nhá anh chị nhá chắc chắn luôn văn nhà để phốt này mắc cái chỗ này ấy là không mình phải khoan búa đập ngay hòn đá to diện đây này sẽ là thoát đi đào ở đây là thoát ông dẫn thoát xuống dưới kia xuống cái rác của anh Lâm ngày trước làm đấy, đấy cát rồi đấy, mình tập trung hết sau này trong quá trình làm láng lên nhà hoặc làm vệ sinh còn thiếu thì mình mới ấy được phát sinh như nào thì dạng cũng chưa rõ được chứ mình tập trung vật liệu để cho anh em thợ làm nhanh trong vòng mai ngày kia là mọi người lắng cùng nhau Thì là bắt đầu xây trong vòng khoảng à, ba bốn ngày nữa thôi tầm tuần nữa là xong ông lâm cả lớp mái mai là bắt đầu mình sẽ bảo mọi người dỡ cái này và anh lâm là giúp mọi người dỡ cái nóc nhà xuống để lợp cái à, tôn xốp lên cho thợ người ta bắn người ta lợp sau đó mình láng nền xong nhanh cây nó hơi cong nhỉ anh Lâm nhỉ cong giờ sao cong thì mình đóng theo kiểu cong như thế ừ. theo cái này ơi ừ. đây cây này cũng cong ấy ừ, cong thì mình đóng theo kiểu cong thế đẹp hơn trước chưa chắc hơn trước chưa đúng không hơn trước chưa nhiều đúng không trước còn không có cái này nhá chú anh chỉ đóng ở đâu giờ nó có hết chắc chắc mới được Lâm nghiền thuốc lào được lâu chưa? Hút thuốc lào nghiền thuốc lào được lâu chưa? Lâu Lâu từ lúc nó bé đấy à? Bé hút đấy Từ lúc mới biết chơi chim thôi <laughs> cứng chắc chín này để sẽ làm một cánh cửa các bạn chị nhé mình sẽ làm cánh cửa để đi đi ra đi vào cho anh chị để ấy ờ, tắm giặt luôn này mình sẽ tắm một gần hiện tại là đang ờ, thiếu ờ, cái ván ép này các anh chị nhá tầm 35 tấm nữa Đấy. thì mình mua một cái tấm là 55 ngàn một cái tấm này đấy là mua của anh em thợ luôn thì uh, ta đến uh, bào và lắp luôn đấy nữa là sẽ đủ cả căn nhà và ấy nữa đấy, cửa nữa các anh chị nhé ý Bây giờ mình đi à, vòng quanh căn nhà của nhà cháu Trạng cho cô anh chị cùng à, xem hết nhé Đấy còn thiếu khoảng 35 đấy, nó định nói rồi Thì mình mua luôn của mấy anh em ở trong làng Về để bảo và làm nốt cho nhà cháu Trạng Vì đợt trước là nhà cháu Trạng là đóng nó thư ấy, thiếu gỗ Giờ mình à, làm sửa lại toàn bộ, hết kín lại Thì là thiếu, thiếu hụt, không đủ Đâm ra là mình phải ấy, mua Sau này cái đòn tay này sẽ làm cái chỗ này Nhà này Đấy, anh chị em mới hết lại toàn bộ Mai bắt đầu tháo rỡ cái này mình lập cái tấm Mất một ngày nữa đó mời anh chị nhá có lẽ là cái video của Giang là cũng xin phép khép lại ở đây thôi tại là cũng chiều tối rồi hoàng hôn xuống rồi Đấy. ngày hôm nay xong là do là lúc mà đi mua đinh thì lại anh Lâm đi mua thiếu đấy, Lâm ra chậm chế mất thời gian đấy và cái ván nữa bây giờ thì anh Lâm mới đi uh, lấy ván đấy. anh em đi lấy ván về để uh, đóng nốt À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé ở video tiếp theo. Tại là các chị đang rửa bát nên nấu cơm cho à, gia đình ăn thôi. Thợ thì à, ăn ở nhà rồi, khoán rồi. cò cái thì mưa tụi